Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các kênh video của CLOS TV và tôi là Phạm Khắc Thức Thử, chủ biên tập của video này. Ngày hôm nay là chúng tôi sẽ nói đến một tỉnh cũng ở miền núi, đó chính là tỉnh Tuyên Quang. Đây chính là một tỉnh mà có diện tích khoảng 5.870 km vuông, dân số 731.867 người năm 2009 theo thống kê cách đây đúng 10 năm rồi. Và đây là có 7 đơn vị hành chính. 7 đơn vị hành chính gồm có thành phố Tuyên Quang và các huyện như Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn và Lâm Bình. Các bạn có thể nhìn thấy đây là bản đồ hành chính của tỉnh Tuyên Quang. Phía đông tiếp giáp với tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên. Phía Bắc giáp tỉnh à, Cao Bằng và phía Tây Bắc tiếp giáp tỉnh Hà Giang. Phía Tây Nam tiếp giáp tỉnh Yên Bái. Phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Các bạn có thể nhìn thấy đây là ở đây là à, tỉnh này thì nằm trên ờ, dòng sông Lô, sông Gâm và có tuyến quốc lộ 2 nối ờ, với tỉnh Hà Giang đi xuống ờ, Vĩnh Phúc kết nối với thủ đô Hà Nội. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là nhìn thấy đầu tiên là chúng tôi còn nói đến thành phố Tuyên Quang với diện tích khoảng 119,2 km vuông với dân số 110.100 người đây là thành phố Tuyên Quang và đây là trung tâm của thành phố Tuyên Quang Thế tiếp theo là huyện Chiêm Hóa có thị trấn Vĩnh Lộc mà nơi con sông Gâm chạy qua lộ 2C đi qua có thị có diện tích khoảng 1.280,4 km vuông dân số 124.337 người Thế tiếp theo là huyện Hàm Yên có thị trấn Tân Yên 900,9 km vuông dân số 109.700 người huyện này mà diện tích à, bằng lớn hơn diện tích của một tỉnh lớn một tỉnh nhỏ nhất Việt Nam một chút thôi huyện Na Hàng thị trấn Na Hàng 865,5 km vuông dân số là 71.868 người huyện tiếp theo là huyện Sơn Dương là ngay phía nam cùng có thị trấn Sơn Dương đây huyện Sơn Dương là 788,6 km2, dân số 171.700 người. Huyện tiếp theo là huyện Yên Sơn là thị trấn thì đây là thị trấn uh, trung tâm hành chính của cấp huyện thôi. Yên Sơn 1.134,3 km vuông dân số 138.600 người. Huyện tiếp theo là huyện huyện cuối cùng cũng giống như huyện Sơn Dương huyện Lâm Bình thì cũng có một cái đơn vị hành chính cấp huyện mà hiện tại chưa biết được 781,5 km vuông dân số 29.459 người và như vậy là chúng ta hãy cùng tổng số diện tích là khoảng 5.870,4 km vuông dân số khoảng 731.867 người đó và đó chính là một số thông tin về tỉnh